Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, khi mình đi tu, không phải mình đi tu cho cá nhân mình, mình đi tu cho cả gia đình, cả dòng họ, cho cả đất nước của mình. Đất nước mình cần có những con người quán chiếu được sự bình an, quán chiếu được sự vững chãi, quán chiếu được tình thương và nhiệm vụ. Đi tu là chế tác những chất liệu như vậy. Mình tu như vậy là tu cho cả dòng họ, cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho đất nước mình. Vì vậy, mình đi tu là một sự đầu tư rất là cao đẹp gia đình nào mà có một đứa con xuất gia đi tu thì gia đình mình đã đầu tư một đứa con vào trong cái sự nghiệp cao cả tham dự được vào sự nghiệp của đức thế tôn mình phải hãnh diện và chính bản thân mình cũng hãnh diện mình nói với gia đình bên nội và gia đình bên ngoại là mình có một chí hướng rất là lớn không phải chỉ vì hạnh phúc cá nhân, mà con đi tu là vì hạnh phúc của cả dòng họ, của cả đất nước, của cả xã hội. Tại vì xã hội rất cần những con người biết chế tác những chất liệu của sự an lạc, của thảnh thơi và của tình thương